Xin chào tất cả mọi người nhé Chào mừng mọi người lại tiếp tục quay trở lại nội dung trên kênh của Sa Trường Giang Hiện tại thì à, mình đang có mặt tại thôn à, Nà Nội thuộc xã Sùng Đô huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái Hôm nay thì à, Giang với anh Chu xã đội phó với lại là anh Lứ là phó chủ tịch xã Sùng Đô với lại mấy anh em bà con ở trên này thì Giang sẽ đi khảo sát một cái con đường là là thuộc thôn Nà Nội này thì hôm trước mà thôn Nà Nội là cũng bà con là cũng đóng góp tiền vào một chút để làm cái con đường bê tông ấy thì uh, còn một đoạn nữa là bà con không có kinh phí để tiếp tục làm thì hôm nay Giang vào đây là cùng các anh cán bộ đây để đi khảo sát cái ờ, đoạn này còn cái đoạn này thì mình sẽ hỏi qua anh Chu một chút là cái đoạn này là nước nó như thế nào anh tràn trước cũng có thể nói ừ, trước khi nước về nước lũ về thì may mông hơn như con suối to luôn rất khó khăn trong quá trình là lúc khi nước lũ mùa này mùa tháng 9 tháng 10 về nước ờ, mưa về thì cái bãi này toàn coi như là bãi tràm xe máy cũng tận dừng hết không đi được nữa ừ. nên là ờ, mong muốn cho anh em ờ, xem nghiên cứu hộ cho cái con suối với lại cho bà con đi lại cho nó thuận tiện và thuận lợi cho tất cả bà con nhân dân đi lại. Ừ. rồi từ đến nay thì để cái, cái bình thường mà những cái này mà một mùa lũ là như hòn đá này trước là nó trôi xuống này nó trôi xuống bà mà từ trong cái khe mà nước đang chảy ra là tất cả cái này là chạm trôi, trôi về ở trên này chú trên này này là là cái đập tràn thủy lợi hai ừ. mà nó bị bay hết đầu đầu mối đập đầu mối đập là nó ở dưới này thôi ừ. Đây là bắt đầu những hòn đá này nó mới trôi tràn xuống đây. Ờ, cái, hòn đá này trôi tràn, à. Ờ, lấp hết chỗ này. trước chỗ ừ. này suối nó sâu xuống, nó không ba mảng thôn mình tổng cộng là có bao nhiêu hộ nhà anh nhỉ anh Trung nhỉ? Tổng tất tần tật là à, cái ờ, tuyến ở dưới đi theo con đường dưới là tất cả là như là 58 hộ. 58 hộ. À, và con thôn nào nội mình 58 hộ. Nguyên cái tuyến ở dưới này thôi, từ khu à. này sang thôi. À, có cái tuyến này này, khu này. À. Thì cái chỗ này là, là con ấy kể là khó nhất là chỗ này là nước sau này vào cái mùa mưa nên nó rất là lớn. Nó chảy từ trên kia xuống những con đá này này. mùa lũ là nó nó trôi xuống đây đúng không? Ờ. Và bây giờ anh em mình uh, dẫn em đi xem nhỉ, cả cái đoạn này xem nhỉ, để để xem uh, ấy nhỉ. Đi ra cái đoạn này là mình ra đến trường học đúng không anh? Ừ. À. à, thế thì anh đi trước đi, mọi người đi trước. Đấy là, là đoạn này khó đấy mọi người. Nó như vậy là mấy Chu với lại anh, anh Lứa anh cũng chia sẻ ở đây. Thế cái này là mưa nó sói mòn rất là khó con đi học ấy ờ à. đúng rồi lớp một lớp hai đi về thì có ờ chỗ này mấy hôm nó nên nó sửa lại chỗ này rồi đã à. có được xem cái chỗ này sửa lại là lại nó không sẽ còn dò gì nữa này đoạn này là khoảng bao nhiêu ờ, mét từ đây ra cái chỗ trường mầm non đa số người đồng bào mình ở trên này là người uh, dân tộc uh, mông chứ nhỉ anh trung nhỉ đây là trăm luôn ừ. tất cả một trăm trăm nữa ừ. đi anh em mình ấy ờ, đoạn này nó bằng nó còn dễ này để mình ờ, xem để sát này muốn giúp bà con cái đoạn đường bê tông này ra đến làm kia nếu mà ấy có điều kiện thì mình muốn là làm cái cầu qua đấy để cho bà con đi lại nhất là các cháu vào mùa đi học rất là khó khăn đấy thì các anh kể là như vậy Còn vâng, bằng này thì mình đổ nó dễ đúng không? Bằng rất, ừ. rất, rất dễ đổ. xong xuống xong là à. Nhất là điều kiện ở trên vùng cao này à, mọi người biết rồi là vấn đề đi lại rất là khó khăn nhất là mùa mùa lũ cái cháu nhỏ đi lại rất là khó khăn mình rất là thương với là thời gian này là mùng 2 tháng 9 là chuẩn bị là bước vào năm học mới thì Giang cũng mong là mọi người có thể ủng hộ cho các cháu nhỏ cái quyển sách những đồ dùng học tập để các cháu có thể đến trường thì Giang nghĩ đó là một cái tương lai của đất nước là lâu dài thì ra chắc à, trường học cũng gần đấy đấy cũng uh, mấy trăm mét đấy 800 mét nhỉ Chứ mình đi xe máy thử một một anh đi xe máy thử là biết ngay và cái này là cái năm mương à? à à cái này là có mương của nhà nước thế thế có nắp bê tông lên này ủa đây mương mương hộp luôn thì cái cả này ấy sợ nhưng mà cũng chắc là cũng à, chả dạ. ít khi bẩy ra để sửa đâu bởi vì bẩy ra sửa sau này mình đổ con đường bê tông này liệu là ấy không ấy nhỉ yeah nhà nước này là ấy ờ. cái này phải kè đấy cái này phải kè đó này phải kè à đây là cái đây đúng không mương nhà nước làm đây này à, nó chảy ra kia đúng không đúng rồi nó từ bên kia xuống ừ. Ừ. Thì được cái này thì kè được ra đây mà là làm cái cống được ừ đúng rồi cái này phải có một cái cống nước ở trên này nó có mạnh không bình thường chảy qua cống này. này nếu mà bình thường như này không lấy thì chỉ cần cống 50 là được rồi đúng rồi nếu mà Đấy, to nếu mà có điều kiện để làm được cống 75 thì tốt ừ. không thì làm cống 50 cũng được rồi mình ra bên này tiếp tục xem xem nó là đến trường học mầm non của cháu ngoài này à, đây nước chảy qua này nước này chắc là nước làm ruộng cái này thì mình làm một cái vài cái thép qua là được rộng không cần cống nó nhỏ nhỏ này mình làm có thép cây là nó ấy được bà con trên này vẫn lợp được cái ván thông này <laughs> cho mọi người nhé ván thông này lợp rất là mát giờ là hiếm đấy nha anh nhỉ ờ. người ta bảo lợp cái này nó nắng nữa ừ. cảm bữa đá nó không sợ nhà kia ra là ra cũng ừ. rất là dốc như kiểu xuất xứ của người ra này thì là à. ở tây nguyên nguyên nữa những nhà rồng có nhiều là chưa nó lập bằng lá cọ với lại rong thì bắt ừ. là nhà thì mình dốc nước để đi qua một ao con đường của mình đi lên bờ ao luôn đi thẳng lên bờ ao ừ. chung là nên vào cái thôn nào nọ này khá là rộng ở à, một phần là là ấy là ở bên kia đường đúng không trên đường đúng không sinh sống ở trên đường đúng không rất thật anh em mình đây là trên một trăm ba mươi à, hai hộ 132 hộ Người thôn này đúng không? À. Đấy, hiện tại bây giờ anh em mình làm ấy, thì thêm vật liệu mà trở đi đổ đúng chỗ này thôi. À. mà được là là liệu là chuyển đây. Mà cho xe vào đây là là nó dễ hơn không? Vì đường bên kia lên mình thấy là tại vì có hai đoạn nhánh mọi người ạ. Nhánh là mình phải chạy qua đường trên như này. Ờ, đường rất là nhỏ đây đến à, điểm trường mầm non này bây giờ là giang sẽ đi à, thử xe máy từ à, vị trí này ra đến vị trí mà trường mầm non này mà giang cùng mọi người đi khảo sát để xét là con đường này dài bao nhiêu mét nha mọi người nhé đây là công tơ mét của giang là con số 8 đi giờ mình sẽ ra ngoài đó thì anh rồi ờ, mình sẽ cho mọi người cùng xem xe mình ờ, nhảy số 3 Thì uh, bây giờ mình đã đến cái điểm Trường uh, Mầm Non Sùng Đô đây rồi à, Đi ra đến đây nếu mà ấy thì uh, rơi vào khoảng uh, 450 mét Đó, cái đoạn mà mình uh, ra đến uh, trường Mầm Non này Theo như công tơ mét xe của Giang Chỉ Nó cũng tương đương là 4, 450 mét Và Mình ra đến vị trí này đó thì à, video ngày hôm nay thì Giang cũng vào đây để khảo sát thì à, muốn làm cho bà con con đường này về con đường à, thôn Rằng Bằng thì Giang đã hoàn thành xong rồi ấy. thì còn dư lại cái kinh phí ở bên đó mình có thể chuyển sang bên này bà con ở trên thôn Rằng Bằng mong muốn là làm giai đoạn 1 giai đoạn 2 thì bà con chưa biết như thế nào có làm hay không ấy Thế cũng là mình giúp ở bản này hay là giúp ở thôn bản khác hay là giúp nhiều bản khác để có con đường đi lại nó dễ dàng hơn thì cũng là tiền của các nhà hảo tâm thôi à, ủng hộ thôn bản thì Giang mong rằng là mọi người hãy uh, chung tay mình cùng uh, san sẻ mỗi người một chút một bao xi si, một bao cát để giúp đỡ bà con ở trên vùng cao khó khăn này có cái con đường nó đi lại nó dễ dàng hơn vì đường này là nhà nước không không làm đâu mọi người Thế Giang có hỏi hết rồi có phó chủ tịch nữa vào thì cũng khảo sát để giúp đỡ bà con nói rõ này. thì video ngày hôm nay thì Giang cũng xin phép và khép lại đây thôi à, Giang hẹn mọi người ở video sau nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau